tình yêu của em đã khiến con tim của anh dễ bao rung động làm con tim anh thôi hết giá ban lòng anh trao dần khát khao một đời anh lung ước sáng như vạn trăng đến như muôn ánh sao trên bầu trời làm ơn anh lăn lăn tựa như tan vào sương khói nguyện yêu chỉ riêng mình em và bên em mãi mãi không xa vời mình cùng tay trong tay đi đến nơi thiên sáng như vầng trăng đẹp như muôn ánh sao trên bầu trời làm hồn anh lăng lăng tựa nhớ tan vào sương khói nguyện yêu chỉ riêng mình em Qua bên em mãi mãi không xa vời mình cùng tay trong tay đi đến nơi thiên con tay trong tay đi đến